dưới nắng giữa rừng mênh mông bình châu sương khói lung linh con suối nông luôn tràn hòa hơi ấm thanh bình rừng ơi xanh ngát thanh thang trong nắng chan hòa bao dung về đây lữ khách phương xa hãy đến với không gian thần tiên đón chân ta băng hoa cây rừng vẫn nâm nông dòng suối luôn quanh bao tháng năm sưởi ấm thiên nhiên thân tình xuôi đem hương rừng giúp con người bừng ấm sức sống sương khói ra rào xuôi tràn hòa với người giữa canh rừng lặng trôi đất đai tràn hơi hiên trong nắng chan hòa bao dung về đây lữ khách phương xa hãy đến với không gian thần tiên đón chân ta băng qua cây rừng vẫn ngâm nông dòng suối uốn quanh bao tháng năm rưỡi ấm thiên nhiên thiên thần tình suối đem hương rừng giúp con người bừng ấm sức sâu sương khói ra rào xuôi tràn hòa với người giữa cánh rừng lặng trôi dòng nước trôi băng qua cây rừng vẫn nâm nông dòng suối uốn quanh bao tháng năm sưởi ấm thiên nhiên thân tình suối đem hương rừng giúp con người bừng ấm sức sống sương khói ra sao suối tràn hòa với người giữa cánh rừng nặng trôi dòng